Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Thông tin Trai Quan Vẫn là tôi đây Và ngày hôm nay thì mình vẫn tiếp tục với cái um, công văn số 17879 này Về cái việc điều chỉnh thay thế phụ lục ban hành kèm theo kế hoạch số 17735 UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa Từng bước phục hồi các hoạt động kinh tế xã hội an ninh quốc phòng để đảm bảo vẫn đảm bảo phòng chống dịch nha mọi người thì video trước mọi người đã xem rồi đúng không? Cho này mình mình xin phép được trích mình nhấn mạnh là mình trích những nội dung ở trong đây thôi mọi người quan tâm thì dừng lại và đọc chi tiết Đấy. có gì không phải thì mong mọi người bỏ qua nhé đây là mình mình trích mình nêu quan điểm cá nhân mình đọc dựa trên cái thông tin ở trên trang web biên hòa đồng nai gov vn Đấy. Thì mọi người quan tâm có thể vào đây đọc chi tiết nhé thì video trước thì mình làm những cái biện pháp phòng áp dụng cho chỉ thị 16 vùng đỏ vùng cam vùng vàng rồi thì cái video này mình sẽ làm mình trích nội dung ở cái à, phần mục lục chỉ thị 15 vùng xanh và dưới 60% người trên 18 tuổi được tiêm ít nhất một liều vaccine. Thì cái thông tin mà khu vực mình được tiêm bao nhiêu liều vaccine thì mọi người cứ thấy chính quyền nói là à, bên chính quyền họ nói là khu vực của bạn chỉ thị bao nhiêu thì bạn sẽ hiểu ha. Đấy. Mình chỉ biết là mình ở bây giờ bên phường họ thông báo là mình ở chỉ thị 15. Dưới 60% người dân trên 18 tuổi được tiêm ít nhất một mũi vaccine đấy. Ở khu vực bạn đấy. đấy. Ha. Thì cái ứng dụng yêu cầu này thì cái này của mọi người có thể tự đọc nhé. Mình xin phép lướt qua những nội dung đáng chú ý thôi trích những cái nội dung mà mình số người tập trung ngoài trời trong nhà và khoảng cách tiếp xúc đấy thì cái chỉ thị 15 này, này. áp dụng như này những người ở vùng chỉ thị 15 sẽ được uh, áp dụng như sau cái điều thứ nhất là hội họp các sự kiện tập trung dưới 20 người trong một phòng nhé và đảm bảo giãn cách nếu đã được tiêm đủ vaccine hoặc đã điều trị khỏi bệnh Covid trong vòng 180 ngày đã được tiêm đủ liều vaccine với lại khỏi bệnh Covid trong vòng 180 ngày thì mới được tham gia những cái sự kiện dưới 20 người trong phòng này nhá. Chứ không phải ai được đến cái sự kiện đó đâu. Hiểu chưa? hình động thứ hai, dưới 10 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện nếu đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã điều trị khỏi bệnh Covid trong vòng 180 ngày, tức là những người được được tham gia những cái sự kiện theo quy định như vậy á, thì cũng phải là tiêm đủ liều vaccine hoặc là đã điều trị khỏi bệnh Covid trong vòng 180 ngày. Đấy, nghe chưa? Mà phải giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét tại địa điểm công cộng này. Hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, đám tang, đám cưới, thể dục, thể thao giải trí thì áp dụng như thế nào ở trong vùng chỉ thị 15 này? Dừng tất cả các hoạt động thể thao giải trí tại các địa điểm công cộng. Ừ. Dưới 20 người tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự nếu đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã điều trị khỏi bệnh Covid trong vòng 180 ngày. Đó, có được đi đến những nơi mà quy định dưới 20 người đó thì cũng phải đủ điều kiện là đã tiêm đủ liều vaccine nhá và khỏi bệnh Covid trong vòng 180 ngày. Chứ không phải là ai cũng được đi như vậy đâu. Mọi người nhớ nha. Hoạt động lưu thông vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hành khách công cộng, đường bộ, đường thủy thì hoạt động vận chuyển nông sản này, vật liệu sản xuất, hàng hóa được hoạt động nhưng phải tuân thủ các yêu cầu về phòng chống dịch, ngưng hoạt động vận chuyển khách công nội tỉnh, liên tỉnh, xe hợp đồng trừ các phương tiện vận chuyển công nhân chuyên gia taxi shipper, xe cung ứng, phân phối, giao nhận hàng phục vụ phòng chống dịch đã được Sở Giao thông Vận tải cấp mã QR. Đấy, những xe công mà được Giao thông Vận tải cấp mã QR để phòng chống dịch các thứ thì mới được nhé. Không là không được. Ngưng hoạt động vận chuyển khách ngang sông. Có hoạt động kinh doanh, dịch vụ thiết yếu, sản xuất nông nghiệp thì cho phép cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu được hoạt động bao gồm công trình giao thông, xây dựng cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm, dược phẩm, xăng dầu, điện nước, nhiên liệu, phân bón, thuốc thú y. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, kho bạc, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và bổ trợ doanh nghiệp như công chứng luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch thì mấy cái dịch vụ này thì đấy mọi người tự đọc đi mình sâu lên mọi người dừng lại đọc nhé mình xin phép được lướt qua nó dài lắm tại vì nó công văn nó bao gồm toàn bộ các lĩnh vực khác nhau các dịch vụ không thiết yếu dừng các dịch vụ không thiết yếu như là vũ trường karaoke quán bar massage cái này thì lướt qua đi hoạt động cơ sở giáo dục đào tạo tổ chức học trực tuyến qua internet trên truyền hình vân vân các uh, hình thức thì linh hoạt và phù hợp với điều kiện của từng địa phương và cơ sở vật chất giáo dục hiệu quả. Hoạt động cơ quan công sở thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, Đấy. giảm số người làm việc tại cơ quan công sở, tăng cường làm việc trực tuyến. 100% số người làm việc nếu đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc chữa khỏi bệnh Covid-19. Đấy thì nếu mà công ty bạn 100% những số người đã được tiêm đủ hết rồi thì có thể làm được hết. Đấy. Hoạt động hoạt động trung tâm thương mại, siêu thị chợ thì được phép hoạt động đối với siêu thị, cửa hàng tiện ích nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch, hạn chế số lượng người vào cùng một thời điểm, thường xuyên giám sát nguy cơ và cập nhật lên hệ thống an toàn covid.vn theo quy định. Mọi người dừng lại lướt qua nhé. Ai làm dịch vụ này thì mọi người dừng lại và, và, và xem nhé. Tham quan du lịch thì dừng các hoạt động tham quan du lịch các sự kiện lễ hội ngoài trời, phố đi bộ biểu diễn văn hóa nghệ thuật, meeting phát động thì dừng. Ừ, các hoạt động giải trí văn hóa, khoa học nghệ thuật dừng. Việc đi lại của người dân cái vùng chỉ thị 15 này như thế nào? Người dân được đi lại bình thường trong vùng xanh, trong nội xã, không được di chuyển đến vùng khác. Người tiêm đủ hai liều vaccine hoặc đã chữa khỏi bệnh Covid trong vòng 180 ngày được đi lại bình thường không hạn chế. Cái vùng chỉ thị 15 đấy mọi người có gì ấy thì mọi người cứ dừng lại và đọc nhé rồi những cái phần cuối này chỉ thị 15 thì không có gì cả cảm ơn mọi người video này mình đã trích những nội dung ở trong cái ở trong cái phụ lục các nội dung triển khai các hoạt động kinh tế xã hội theo kế hoạch số 17735 KHUBND ngày 17 tháng 9 của Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa và kèm theo văn bản số 17879 UBNDKTNS ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa đấy thì mọi người à, đấy video trước thì mình đã phân tích trích những cái nội dung đáng chú ý ở chỉ, ở cái chỉ thị 16 này rồi vùng đỏ vùng cam vùng vàng rồi và video này thì mình đã phân tích chỉ thị 15 vùng xanh và dưới 60 phần trăm người trên 18 tuổi được tiêm ít nhất một liều vaccine trở lên và video sau thì mình sẽ phân tích cái vùng ở chỉ thị 19 này nha mọi người vùng xanh và 6 đến 70 phần trăm người trên 18 tuổi được tiêm ít nhất một liều vaccine à, mình sẽ bắt dừng video ở đây nhé